Mọi người ơi, cuối cùng thì chúng ta cũng đã tới được sa mạc Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm kho báu nha anh em Anh em đã sẵn sàng chưa? Ủa sao ông này sẵn sàng vậy? <laughs> À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 Ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong đây để cùng với mình gọi là từ làng Hero Team về bên gọi là phía sa mạc để bọn mình đi kiếm kho báu các bạn ơi, bạn xem nè đây. Bọn mình đang ở trong sa mạc đó bạn ơi, bạn thấy không? Và ở trong cái sa mạc này nó đang có rất là nhiều kim tử tháp và theo như truyền thuyết của mình nghe nói á Thì ở trong kim tự tháp nó có rất là nhiều kho báu luôn Cho nên để cho bọn mình có thể trở thành những youtuber giàu nhất thế giới Cho nên bọn mình sẽ vào trong sa mạc để bọn mình gọi là kiếm gọi là kim cương, kiếm kho báu nha bạn Đó, nếu như mà kiếm ra thì bọn mình sẽ trở thành youtuber giàu nhất thế giới à, Còn nếu như không tìm <laughs> ra cái là bị quái vật ăn thịt thì chúng mình sẽ thành đắp mộ cuộc tình Đúng rồi, nếu như không tìm ra được kho báu mà bị quái vật ăn thịt thì chúng ta sẽ trở thành những youtuber nhỏ nhất thế giới nha ok rồi xui xẻo nhất nhất thế giới ờ, <laughs> okay. rồi dịch nó dịch đừng có lo trời bây giờ vô chổng mà mình gặp con quái vật ấy cặp nào nó nhìn em nó phải sợ luôn á đúng rồi à, okay, okay, chỉ cần kiểu méo mèo méo mèo mèo cái hồi mấy cái con quái quái vật nó sợ liền luôn anh đó ok à, đi đi không không không không không à. người kia con con quái vật đen thù lùi đang đứng nhìn em kìa cái ủa cái gì con ai vậy con bắn cá muối hả Trời ơi mấy bạn ơi tính ra bọn mình đi kiếm kiếm kiếm kho báu chứ phải là đi lễ hội Halloween đâu mà camui hóa hóa trang ghê quá vậy đây anh vừa mới thay đồ là anh trở thành Luffy thì mọi người mặc đồ trang phục lại là quá đây wow. anh thay đồ anh nhìn đổi thành Luffy luôn trời ơi vậy là trong đây chúng ta đang có ba người rất là ngầu còn một người nhìn rất là bd ok rồi <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau vào hôm nay kiếm kho báu nào đây là đây là một căn hầm nè bảo đi mọi người hey ôi ôi Trời ơi, xác ướp Ai cặp mấy bạn ơi Thấy không, kim tự tháp thật là nguy hiểm Vừa vào thấy có xác ướp ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai cặp trời ơi cà cà cà cà cà đó hội đồng với dịch sao sao sao từ từ bu bu bu mới mình mình mình ăn gì alo à chắc là do chắc chắc chắc chắc là do nhìn nhìn nhìn thấy anh anh anh dịch xấu xấu xấu trai quá cho nên nó dí anh của anh anh anh anh dịch nó quýnh á chứ anh nó đâu quýnh em đâu thấy không Ui mọi người ơi Em giết mấy con này xong em em lượm được mấy mấy cây giáo nè Có ai có ai lượm được không Ai ai ai lượm được không Cây giáo xịn nha rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua bên cái cái chỗ tiếp theo nè ủa đường hầm đâu có cái rương như đây nè mọi người rương này có gì ạ à? ui giáp lấm lấm lấm lấm wow Ê, tính ra cũng mấy bộ giáp mà coi lụm hết mình cởi chuồng á luôn thôi dịch dịch dịch cái chuồng đi chứ dịch mặc áo làm gì hiểu không rồi ok để em kiếm coi cái đường đi qua bên ải ải tiếp theo nằm chỗ nào ta ui ui có gì xem sáng nè Dịch dịch dịch dịch dịch Qua đây qua đây Có dạ. gì sáng sáng trong đây nè Hình như là cửa cửa hay sao á Uh. wow. wow. Hóa ra cái bạn cái là lên luôn à. Ôi. Hóa ra có căn hầm bí mật dịch đây Trời ơi cái gì chứ mấy cái trò bắt cua này là em gọi là học hết của ông Siro rồi Giờ em bắt cua không thua giọng Siro luôn á Té nè, té nè Té làm sao mà được đó Mấy trò con nít thấy không Trời ơi Ngay ngay cả gọi là bóng bóng bóng như, như cây ron còn nhảy được chứ huống gì là em hiểu không đó ok qua nào ok qua qua qua vậy ờ, ô na <gasps> sút, na sút, con con con na nasut con sút trong game điện thoại nè ui ui trời đông quá đông quá đông quá trời trời nó mạnh quá nó mạnh quá Để em dùng cung dạ. bắn đó cái này lúc mà em mới gặp em tưởng đâu con trai em đó anh cái đầu hả cái gì mà cho em cái con này là nó có cái đầu hình hình con chó mà cái thân của nó là hình hình con người nè trời ơi cái này người ta gọi là con gì ta con gì ta cho em nhân sư quái vật là na chút này bình thường ở trong lăng mộ kim tự tháp nó người body sáu mũi mấy con này bụng bự vậy cái con này nó uống bia nhiều quá nó bụng bự anh e rồi xong nó giết em rồi rồi đầu em ở đây đầu đầu bd ở đây gì vậy cái gì vậy cay gì vậy bên đây cái gì mà bên đây cay ron này rồi đầu em này ba đứa rồi đầu em này yên tâm có phong đây phong sẽ bắn nó giùm cho mày mày mày hả không tao mày rồi nó là cái nỏ này phong ơi ui có cái đỏ hả đâu đâu cho em cho em mượn cái cho em mượn cái Ok. khoan có ai có ai lục được hai cái không em em cũng ờ, ờ, có ờ, em em cũng có ui giời ơi cái cây nỏ này nó bắn một lần là ba mũi tên luôn nha bùm mọi người mọi người em còn dư hai cây kiếm nè cho mọi người hai cây kiếm nè đó ở cho phong cây đi rồi ok, okay. để xem coi ở trên đây có có có cái rương này dịch để xem lần này là cái gì đây. <gasps> Giáp kim cương. Wow. Ok lẫm luôn. Giáp kim cương thì là của mình rồi. kim cương. Ai cầm ra sắt vậy? Các bạn này à. các bạn có thể cư xử như một người văn minh nữa, mình vẫn chưa có gì mặc từ nãy đến giờ nè. Thôi vậy đây yên tâm. Nè, em cho dịch giáp kim cương à, giáp giáp sắt. Để em em cho anh cái bộ áo giáp sắt của em nè, đó lượm đi. Sao mình đụng cái thùng rác quá vậy? lượm <laughs> đi anh. Ok, chúng ta cùng nhau ờ, đi tiếp nào. Bật ra. Ok. Tiếp theo là gì đây? Rồi, cử tiếp theo u mọi người ơi qua qua coi nè dạ coi chừng nha anh anh nhìn anh nhìn nhìn nhìn nhìn mấy mấy mấy cái mấy cái nút là anh nghi nghi lắm nha ừ em cũng nghi nghi lắm nha đầu đe em em em test thử trước cho coi coi hay à dạ, ui trời chết meo luôn ôi cái này là bẫy cái này là bẫy nha cái này là bẫy á rồi rồi xong cháy cháy cháy cháy cháy em vẫn còn đang cháy em vẫn còn bị cháy vậy ơi cứu em à giống dạ như lấy đâu nước mà cháy ok rồi xong à, tính ra là em em em em bị cháy mà ca mui bà vui lắm sao bà hát um sầm kìa trời ơi ca okay. vui quá ca mui ca mui vui quá bây bây tóm là biên lập kế hoạch đi qua chỗ cái cạm bẫy này đi nè Ê, các, đây. Bạn, các bạn nhìn mình đi này các bạn nhìn mình đi lên đấy ok phải như người ta thể hiện đúng không nhìn này ok ai ai này thì thể hiện này này thì thể hiện à em hiểu rồi em hiểu rồi dịch ơi chúng ta sẽ phải nhảy qua những cái này em hiểu rồi bọn mình chân dài bọn mình mới mới nhảy được chứ làm sao mà lùng như ca mui mà nhảy được đúng không à, chắc không bạn chắc chắc không à ca mui chen vàng kìa ca mui chen ô ca mui chen vàng kìa ủa khoan sao ca mui làm được à à ca mui đi ở ở bên cái bìa bên đây là ca mui sẽ không bị dính bẫy trời ơi ca mui thông minh các bạn ơi ca mui thông minh trời đúng rồi ha cái chân người ta ngắn thì cái não ta phải phải dài ra ờ à, hợp lý à, <laughs> hợp lý đỡ đỡ gì không ai không ủa sao em vẫn bị dính bẫy vậy anh đi lẻ đi anh đậu bọn em té rồi em Cố lên Ok để em xíu <laughs> Em đang chậm chậm qua đây Trời ơi thời luôn á mình mình như vậy mình còn thua bà cá mui nữa thiệt cái ải này mình thua cá mui rồi thiệt thật là không thể nào chấp nhận được mà cá mui đi ra này thì cho cho người ta hả cá mui chết queo luôn các bạn ơi không, không. Anh, anh, anh em có thể dừng dừng lại một xíu anh hỏi em một câu được không câu câu gì anh hỏi đi à, anh em hỏi em hai câu từ nãy giờ em mặc cái bộ giáp này là theo phong cách gì vậy À, em đang mặc một cái bộ giáp theo phong cách gọi là Trung Quốc Đó những anh những cái anh hiệp sĩ ở bên Trung Quốc á Theo cái bộ giáp này mà em nhìn là em có thể thấy được là em đang mặc bộ giáp của Thiên Bồng Nguyên Soái Đó à, Thì mà lại có cả móc leo thiên trường người ta kìa Ủa, đâu À cho nó ngầu quá anh cho nó ngầu quá chung là em à, em, em trộm mình đang sống với thời hiện đại mà dịch mình phải Đúng gọi rồi. ok ok vậy vậy câu hỏi cuối cùng anh muốn hỏi em là sao em đầu tư nguyên bộ giáp từ đầu đến chân mà em không đi đôi giày ấy? Ờ khoan đâu Ủa ừ đúng ha à trời ơi do là em lấy hết tiền em mua hết giáp rồi cho nên giờ em hết tiền mua giày ok rồi mở cửa what rồi ải tiếp theo nào để coi là gì đây lưu điểm hồi sinh nha mọi người nhớ lưu điểm hồi sinh nha phải chết á u mê cung mê cung à hấp dẫn nha thôi cái hơi mê cung Ê, ui cái đây mình phải đi em chúng ta gian lận đâu chạy đấy ừ, rồi mình không gian gian gian lận được rồi cái này là mình mình phải đi bộ các bạn ơi ai à từ từ à rồi Mày cũng có bảy, Mày cũng có bảy, à, Mày Có bảy gì đây Mày cũng có bảy gì đây ừ, ừ. Ê Dịch ơi Em sắp chết rồi Dịch ơi à, Rồi xong chết bèo Trời ơi Còn mấy cái rương nè Phong Đi tìm mấy cái rương nè Ủa có có có có, có rương hả Ok ok để em đi kiếm Ôi trong đây bảy nhiều quá bạn ơi Chứ mình cần rương làm gì hả ông Rương này có gì không Có gì hả Mấy cái rương này nó sẽ chứa một cái gì để giúp cho chúng ta đi ra nè Em em nhặt được cái cung xương rồng gì đây One hour later à, đi đường này hả đúng rồi, đi, đi thẳng rồi quẹo đi thẳng đi, đi, gì vậy đi anh, anh, trời anh quay lại anh, dẫn phong đi đi phong ơi bên này đâu đâu đâu đi đường này đi đường này đi này anh đi đúng rồi đây qua đây ok ok quẹo này hả đúng rồi à ok quẹo ra rồi quẹo quẹo trái trời ơi dễ dễ dễ ẹt em cố ý em cố ý em em em lạc đường cho cây ron chỉ chứ em đâu có phải bị lạc đường đâu em cố ý em lạc đường á <laughs> ok thấy em ghê không dịch thấy em ghê không em cố ý lạc đường rồi ờ ok <laughs> mở cửa tiếp à. rồi coi ải tiếp theo coi ui ải tiếp theo là Vậy vừa là có của team mình kìa. vừa có xác ướp ai ai ai ai ai ai cặp mà vừa có gọi là mấy con này luôn trời ơi, thiệt mày mày mày mày hả mày Ủa, ơi, có một gì trong trong trong, phòng này còn có một con to hơn cái con bình thường gì cả ui wow. con này con này hình như là pharaoh nè con này hình như là vua nè ui ui vậy chúng ta sắp tìm được kho báu rồi mọi người ơi giết hết bọn nó giết hết bọn nó là tìm được kho báu ok cố lên cố lên để em lấy cùng bắn ra cho mày na suốt đó mày mày ôi, hỏi lục được một cái áo tròn này phong ơi ui xịn vậy anh giữ giữ giữ đi giữ đi giữ giữ giữ đi giữ đi ui ui em lượm được một cái áo choàng luôn nè ui xịn đó mày mày mày quýnh nó em ơi quýnh nó ấy à rồi xong nó giết em rồi ai à đau quá đau thật sự chùm cuối nó mạnh à chùm cuối nó mạnh quá à anh em mình phải chơi hội hội hội hội đồng nó thì mới giết được nó hiểu không mày mày mày mày mày mày mày hả mày ôi chết rồi anh em ơi chúng ta đã chiến thắng rồi giờ chúng ta sẽ lên lấy lấy kho báu kho báu kho thôi phong phong thử vô trước đi thì trong này có cái hối gì ghê lắm cái gì cái gì ủa nguyên chưa nguyên rồi cái đầu không tại sao cây tại sao cây cây cây ron b đuôi lại lại chiến thắng mình thua cay rồi anh ơi à, à, sao à, bây giờ à. mình ba má mình dạy là mình phải nhiều con gái mà con gái thôi nhượng gái đi Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã cùng với anh Dịch, cùng với Kairon và cùng với chị Camui Bọn mình đã cùng nhau kiếm được kho báu rồi nha Nhưng mà kho kho báu ở ờ, bên dưới không không có gì hết trơn luôn Chỉ có mỗi một cái ngôi sao mà Kairon nuốt nuốt cái dưa trong bụng luôn rồi Cho nên là không còn gì hết trơn à, trời Vậy là bọn mình sẽ không thể nào trở thành những youtuber giàu nhất thế giới được rồi Buồn quá <laughs> Nhưng mà không sao, dù vậy thì bọn mình cũng đã có được một buổi đi du lịch gọi là gọi là cái gì ta à, Sa mạc cực kỳ vui bạn ơi, đó là vui luôn Mọi người có thấy vui không? Trời ơi, trời Vui đúng không? Ok <laughs> Ok Và cảm ơn anh em đã xem video này nha Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên hãy để lại cho mình một like nè Một share nè Và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình Cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của anh Mr. Dịch Kairon TV, Kamui TV Cùng với các thành viên của Hero Team Để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em Còn bây giờ đi Bye bye Hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha Bye bye Yêu anh em Phải rồi Tạm biệt